pues ok sự cố kỹ thuật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 thì các bạn nào mà đã chọn cho mình được một con bếp ưng ý vừa với ờ, cái mức giá mà các bạn muốn mua thì các bạn hãy chụp hình lại ngay vị trí con đó các bạn sẽ gửi kèm cái tấm hình đó và vị xấu số series này ở trên con đó nè để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì đầu tiên ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 tiếp theo vị trí số 2 mặt men chống xước giá 2 triệu 2 thì đối với dòng bếp này shop sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cặp kiền dự phòng và cũng đã được gắn cái công tắc rang cái công tắc rang này á, nó có cái tác dụng là để cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ tại vì á, một số bếp á, ở cái que cảm biến đó nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga thì có một số bếp á, thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây này á, thì nó cũng chỉ tăng lên thêm là là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa nên shop có gắn cái công tắc rang này để các bạn à, rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa thì à, các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt vị trí bên trái này bật tính năng rang không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt nó đi bếp sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp thì nó có cái nút 3 giây ở trên bếp này á, thì shop sẽ tích hợp vào à, cái nút này các bạn đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên khi không sử dụng tính năng rang đó nữa thì các bạn nhấn một lần nữa để tắt đi ở vị trí số 2 cũng là dòng bếp mặt men chống xước giá 1 triệu rưỡi bếp này cũng được sản xuất vào năm 2017 nhưng mà cái mặt nó bị ố nên nó chỉ nằm ở cái giá 1 triệu rưỡi thôi và cũng đã được gắn cái công tắc rang ở vị trí số 4 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước giá 1 triệu 6 cũng đã được gắn công tắc rang này. ở vị trí số 5 này đây là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu ba ở vị trí số 6 bếp này mặt men chống xước giá 2 triệu 9 đã được gắn công tắc rang và tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng năm sản xuất của nó là năm 2019 ở vị trí số 7 đến với dòng bếp Paloma có nút nhấn nè mặt men chống xước giá 2 triệu tiếp theo rina mặt men chống xước giá 2 triệu tư ở vị trí số 8 vị trí số 9 giá 2 triệu 3 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước ở vị trí số 10 Paloma nút xoay mặt men chống xước giá 2 triệu tiếp theo ở vị trí số 11 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 và đây là một số dòng mà bếp ga âm từ âm và một số ờ, bếp kính full chức năng ở vị trí số 13 dòng bếp này là bếp dùng lướt đây mặt men chống xước bếp này chỉ dùng lướt qua thôi 14 mặt kính cường lực màu đen tràn viền nó cũng sẽ có những cái chức năng nướng và nấu đây ừ, hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và một bếp nướng ở vị trí số 15 đây là cái hàng trưng bày có mặt men chống xước ở vị trí số 16 đây là dòng bếp từ âm Toshiba giá 3 triệu rưỡi thì qua bếp mặt kính full chức năng ở vị trí số 17 đây là dòng bếp cao cấp nó sẽ có những cái chức năng là nấu nước nấu nấu nước hâm ở bếp bên phải á, là nhiệt độ chiên và nút 3 giây còn ở phía bên trái này thì có nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu nướng thì nó sẽ có nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa là nước điện tử hẹn giờ nướng thì bếp này á, đặc biệt hơn là nó phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp ở vị trí số 18 dòng bếp Paloma bếp này thì được hẹn giờ cho cả hai bếp nấu và những cái chế độ nấu nấu của nó đây Bên trái là nấu nước, chọn nhiệt độ chiên và nút 3 giây. Bên phải là nấu cơm và nấu cháo. Ở vị trí số 19, bếp Rinnai mặt kính cường lực. Giá 4 triệu rưỡi đây thì nó cũng có những cái chức năng nấu nướng như những dòng bếp khác. Nhưng mà nướng con bếp này thì chỉ ở một tầng lửa thôi. Tiếp theo ở vị trí số 20, dòng bếp cao cấp năm sản xuất là năm 2016 bếp này nó sẽ hơn những con bếp khác á, là nó sẽ có hai cái đồng hồ hiển thị cho hẹn giờ và chọn nhiệt độ chiên nè cho cả hai bếp nấu cơm và nấu cháo cho nấu cơm và nấu nước cho bếp bên phải nút 3 giây là ở bếp bên trái ở bếp nướng thì nó sẽ có nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng đây ở ngoài bìa bên tay phải nữa là cái nút nướng theo loại đồ nướng như nướng bánh mì nướng cá giữ nóng và hẹn giờ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 các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông còn bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp đó, như của nội địa Nhật này á, thì mình có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè tiếp theo đến với dòng bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm shop vẫn chưa vệ sinh thì à, bạn nào mà muốn vệ sinh thì sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào ừ. thì à, bếp sẽ có bảo hành và trước khi giao á, là cũng sẽ có một cái clip test những cái tính năng của bếp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 còn kia lửa của nó là cùng một cái đầu nhôm nguyên khối đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh tụt vào bên trong tránh phá gì điện thì bếp này nó được sản xuất vào tháng 10 à, năm 2016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 tính năng rang hoặc là nấu các nhiệt độ cao sẽ được kích hoạt ở cái que cảm biến này các bạn có thể nấu được thoải mái luôn khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt từ vị trí bên phải này để tắt tính năng đó đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp á, nó có cái nút 3 giây ở trên bếp bên trái hoặc là bên phải này á, thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó tại vì cái nút 3 giây đó nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của web cảm biến này lên tới 300 độ thôi nó cũng rất là bất tiện không được bao nhiêu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 thì ở bên hông bếp tôi có làm cái đầu chờ ra các bạn cắm vào để mình sạc pin đó bếp bên phải tôi bên trái tôi đã khóa ra, trong cái chế độ nước cạn nồi còn bên phải thì nó đã giảm cái ngọn lửa lại khi có cái nhiệt độ cao công tắc cần đang ở vị trí mở đây về pin sạc này thì nó cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp á, thì tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ trên cái viên pin này để các bạn dễ phân biệt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 shop sẽ đổi một con bếp khác có giá trị tương đương cho khách hàng bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái gói à, bảo hành vip này thì có thể liên hệ đến shop nhân viên sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm cho khách hàng vừa rồi thì tôi cũng đã thử những cái tính năng của bếp như đối với dòng bếp này á, thì à, shop rẻ hơn khuyến mãi cũng có tặng kèm thêm cho quý khách một cặp kiềng dự phòng thay vì kiềng theo bếp á, ta có thể sử dụng được 3 đến 4 năm thì nó có thể hư